Trong chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Malaysia do Mekong Auto lắp ráp. Đó là chiếc GRD Daily sản xuất năm 2007, 8 chỗ, số sàn 5 cấp, động cơ dầu 2.7 turbo, công nghệ Isuzu. 4 lớp thì à, mới thay được một tuần và cũng à, mới đăng kiểm. Chúng ta cùng à, tìm hiểu phần ngoại thất của chiếc xe này nhé như quý vị thấy thì à, đây là dòng xe do ô tô Mekong lắp ráp tại Việt Nam ô tô Mekong có nhà máy à, lắp ráp tại à, Phú Yên đây là dòng xe máy dầu 8 chỗ số sàn cho nên là chạy rất là bốc với chiếc xe này thì ô tô Anh cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước. Hiện nay thì mẫu xe này đang được ô tô Anh bán với giá là 82 triệu đồng.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 khớp nối ở trên cánh cửa đèn sinh nhan trên hông xe vẫn còn đầy đủ cụm đèn trước ở bên à, phụ đây đèn à, bi salon kết hợp với à, đèn halogen cụm đèn gầm thì cũng đã đổ lên đèn led rồi đây là dòng xe máy dầu 2.7 turbo rất là tiết kiệm nhiên liệu theo như trải nghiệm của chúng tôi thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ 6 lít dầu trên 100 km đây là bánh trước ở bên tài đấy quý vị đấy mâm đúc vỏ xe mới thay được một tuần tất cả bốn vỏ xe mới thay được một tuần cho nên gai quý vị thấy là còn rất là giờ cao các cái đường gân chỉ trên à, thân xe quý vị thấy là cũng còn khá là liền mạch một cái à, đèn sinh nhan à, trên hông xe đấy tất cả vẫn còn hoạt động rất là ok cùng bánh chữa sau ở bên tải đó mâm đúc nằm chấu cực kỳ là chắc chắn bốn vỏ xe mới thay đối với ờ, bốn vỏ xe này cũng đã mất ờ, mười mấy triệu rồi toàn bộ ờ, hộp rè, cua lốp cũng tương đối là đẹp còn đây là cánh cửa trước ở bên tài đây nói chung là dòng xe này máy dầu chạy rất là bốc cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu toàn bộ các cái à, chi tiết cũng à, còn tương đối là đẹp vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng hộp số sàn 5 cấp ra vào số cũng khá là trơn mượt nhẹ nhàng xe cũng trang bị một cái hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh sâu xe này rất là thích hợp cho các anh chị à, mới mua xe về à, có thể tập lái các đèn tiện ích trên trần xe cũng vẫn còn hoạt động à, rất là hiệu quả quay cận cảnh về chi tiết cho quý vị thấy các cái nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động rất là nhẹ nhàng còn đây là cánh cửa sau ở bên tài đây chắc cũng ờ, không cần phải nói quá nhiều keo chỉ cũng còn ờ, khá là đầy đủ quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như thế nào ô tô kiên anh mô tả đúng như vậy các cái màn hình trên hàng ghế thứ nhất đấy hai cái màn hình cảm ứng ra lạnh trên trần xe này tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt trần cũng đã được bọc một cái lớp ni lông để bảo vệ hàng ghế phía sau này tất cả đã được à, bọc da ghế cũng khá là đẹp ngồi cũng khá là rộng rãi thoải mái cái form dáng của nó giống như là chiếc à, Ford Everest vậy đó đây là cụm bánh à, dự phòng này với dạng bánh treo cũng là mâm đúc cốp xe này có cái thang để à, đi lên trên à, nắp xe cốp được à, mở lên trên khi chúng ta mở cốp lên cũng khá là rộng rãi các cái cây chống thủy lực của cốp xe cũng vẫn còn hoạt động rất là tốt để chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ khoang nội thất ba màn hình xin lỗi hai màn hình cảm ứng ở trên hai cái tựa đầu của ghế hàng ghế thứ nhất các cái vị trí ngồi cũng tương đối là rộng rãi thoải mái form dáng tựa như là Everest đây là gầm quay từ phía sau đây quý vị có thể thấy là cũng còn khá là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay hàn nứt cả còn đây là cụm bánh xe sau ở bên phụ này mâm đúc năm chấu khá là chắc chắn bốn vỏ xe mới thay cho nên là gai của vỏ, vỏ xe vẫn còn rất là cao khi chúng ta mua chiếc xe này về thì chúng ta chỉ việc uh, sử dụng luôn không cần ờ, phải trang bị thêm đâu cánh cửa trước ở bên tài bên phụ cũng vậy các cái ờ, vị trí tắp lô xe máy dầu 2.7 turbo cho nên là khá là tiết kiệm nhiên liệu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 nhưng chưa bao gồm phí vận chuyển cho quý khách ở xa Quý khách có thể đến địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, Cô Lớn Biển, thành phố Rạch Giá để chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Đấy, quay à, cận cảnh và chi tiết các cái vị trí à, hàng ghế cho quý vị. Thấy là da ghế cũng còn rất là đẹp. Không hề có cái hiện tượng gì là rách nát cả. Chút nữa chúng ta cùng à, trải nghiệm vận hành chiếc xe này ở cái à, cung đường đô thành phố Rạch Giá để cho quý vị thấy là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng à, xem phần máy của nó nhé. Đây cụm đồng hồ này. Chúng tôi nổ máy lên đó. Máy nổ rất là êm ái, máy dầu nhưng mà máy nổ cũng khá là nhỏ đây cụm máy của nó đây quý vị GR Daily sử dụng một động cơ dầu 2.7 turbo khá là tiết kiệm nhiên liệu rất là bốc rất là mạnh mẽ toàn bộ khoang máy quý vị thấy là cũng còn khá là sạch sẽ không có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả đấy chúng tôi đang nổ máy đó máy nổ rất là đều rất là giòn các cái chi tiết ờ, phần máy quý vị thấy là rất là sạch sẽ quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy là phần máy của nó không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả với chiếc xe này như chúng tôi đã cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước xe chạy rất là bốc rất là mạnh máy dầu 2.7 turbo cho nên là cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu thì 6 lít dầu trên 100 km mà thôi còn đây là mặt ca lăng của nó này quý vị khá là đẹp form dáng rất là rộng rãi giống như là Ford Everest vậy đó toàn bộ thân vỏ cũng ờ, còn tương đối là đẹp chiếc xe này các anh chị mới học lái thì có về mua về để chúng ta tập lái cho nó quen sau khi quen xe rồi chúng ta có thể đổi xe để cho đỡ bị tiếc tiền toàn bộ form dáng của nó quý vị thấy là không hề có cái hiện tượng gì lỗi thời cả khá là lịch lãm còn đây là gầm ở quay bên hông này quý vị quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ gầm xe khá là dày toàn bộ à, phần gầm cũng còn khá là đẹp quay từ chi tiết từ phía trước ra phía sau cũng bị thấy và bây giờ thì chúng ta cùng à, trải nghiệm chiếc xe này trên cái cung đường nội ô thành phố rạch giá để xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé vô lăng đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng đấy chúng tôi à, đang à, vận hành trên cái à, cung đường nội ô thành phố Rạch Giá cho quý vị thấy là chiếc xe vận hành khá là mượt mà tay lái trợ lực cho nên là khi qua những khúc cua thì đánh lái cũng khá là nhẹ xe chạy có cảm giác rất là đầm xe bởi vì thân xe nó rất là rộng cho nên là không có hiện tượng gì là rung lắc cả máy chạy rất là bốc phụ tùng của dòng xe này thì cũng ờ, khá là dễ dàng tìm kiếm ở thị trường của Việt Nam hộp số sàn 5 cấp ra vào số cũng khá là nhẹ nhàng khi xe chạy qua những cái đoạn gồ ghề thì cái hệ thống giảm sóc của nó cũng tương đối là tốt không có cái hiện tượng gì là giật cục cả